Dạ em xin chào um, hai bạn nữ ờ, ở bên kia Em chào chị Cát Tường và em chào anh Đạt Em tên là Lê Văn Tiên Hiện tại công việc của em là đang bán hàng kinh doanh Và ừ. cũng làm uh, diễn viên Tại thì em đang kinh doanh về mặt hàng uh, đĩa game Đĩa dạ. game Và là, là máy mình chơi làm game. chủ hả cưng? Dạ đúng rồi Em tên là Nguyễn Thị Hà My à, Sinh năm 1997 và hiện tại à, nghề nghiệp của em là đang là ca sĩ cover tự do Em là Thành Nguyên Thì hiện tại em là nhân viên văn phòng thuộc mạng kinh doanh Thì năm nay em 25 tuổi Em tên là Quỳnh Trang, em à, sinh năm 98 và hiện tại em đang là một nhân viên văn phòng Thiệt, bên đây rất là cá tính Tiếp xúc lần đầu tiên em tiếp xúc với một cô gái mà có cá tính mạnh như vậy á Gì vậy hít thở đi em Em cũng hơi bị ngợp á Tường Hít thở, hít thở À, bên bên bên bên kia cũng hít thở đi nha À, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Thì điểm mạnh của em, em làm được mấy cái liên quan tới nghệ thuật một chút Còn à, về điểm yếu của em thì à, em thấy em là một người hơi kỹ về cái chuyện sạch sẽ nó giống như là một cái căn bệnh gọi là ám ảnh cưỡng chế đó chị biết không là bị kỹ quá em cấp độ mấy cấp độ mấy em là so với người bình thường thì hơn một tí là về vấn đề vệ sinh hả chị dạ đúng rồi về vệ sinh ví dụ như là nhà cửa là em thích nó sạch với lại em cũng hay thức khuya chơi game rồi lướt facebook thông thường mấy giờ mới ngủ thường thường thì là hai giờ trời ơi trễ quá vậy rồi mai mấy giờ dậy bảy rưỡi là dậy rồi nó có khỏe không khỏe thì khỏe thì vẫn khỏe sao biết khỏe thì vì một ngày em làm việc rất là nhiều em bán đĩa cho người ta hả em bán đĩa đâu có gì đâu hao tốn em hay lực. đi giao cho người ta nữa với lại à, cũng hay đi thể thao thể dục thể thao mong manh như lá cỏ quá dạ, ngại mong manh nhưng mà được cái có thể lực à. dạ tới cô gái ghế đỏ bên đây nè nói về sở trường sở đoản đồ sở trường của em là hát rồi hát rồi anh biết mà ngoài ra thì em còn à, nấu ăn cũng em cũng hay à, sạch sẽ gọn gàng ừ, em sạch sẽ gọn gàng em nha. cũng không thích uh, người bừa bộn mình có cái tật xấu gì không em Dạ tật xấu của em là cũng thức khuya à. giống bạn Trời ơi em thức khuya làm gì? Đôi khi kiểu cũng đi hát Như về khuya á chị ăn trễ Rồi xong cũng đi chơi trễ Là khoảng bao nhiêu giờ thì em ngủ? Tầm hai ba giờ Lại trùng khớp nữa Trùng khớp dữ vậy trời Bây giờ Tiên thì em nghĩ là tại sao em ế? Cái vấn đề đầu tiên đó là về tài chính Em mới buôn bán kinh doanh mới đây thôi chính vì vậy nên bây giờ em mới uh, quyết định là tham gia chương trình à. còn trước đó thì cũng có một uh, vài mối tình nhưng mà cũng có một mối tình ở trong sân khấu cùng sân khấu thì cũng yêu được uh, một năm yêu nhau được một năm mà tại sao phải chia tay em thì lúc đầu thì cảm thấy là uh, vui nhưng mà sau này thì cảm thấy là xa vời về uh, gia đình nữa à, buổi này các bạn trai nó cũng hơi yếu yếu á dạ mà chị thấy em nó cũng không có được mạnh á dạ em nghĩ là có khi nào là vì nó như vậy không dạ không em em chắc chắn là không phải dạ. chắc chắn không phải dạ. em biết chị hỏi gì không có nhiều bạn nữ cũng hay hỏi em mà à vậy luôn hả hỏi về cái giới tính của em giới tính hả? của em à, rồi dạ. em trả lời làm sao dạ em thì em trả lời thẳng là em thích con gái em thích con gái dạ rồi ok bây giờ tới em nè giờ em nói dõng dạc lên tôi có bao nhiêu cuộc tình này nè phải nói lớn lên em uh, có ba cuộc tình rồi ạ bắt đầu liệt kê cuộc tình đầu tiên là cuộc tình sâu đậm nhất và làm em nhớ tới giờ còn lại ờ, hai mối tình kia quen được một tháng tìm hiểu mà không hợp thì em chia tay thôi sao đậm sao chia tay lúc đó thì cũng mình cũng còn nhỏ tính tình mình ngang bướng lúc đó là bao nhiêu tuổi Dạ 18 tuổi 18, bây giờ là nhiêu? Dạ bây giờ là 25 Giờ em với bạn đó cũng là bạn bè Tiên thích mẫu người, bạn gái thế nào? Để anh anh đứng đây anh coi nè Dạ, em thì em thích uh, gái nhìn sạch sẽ Có nha, người ta sạch sẽ nha Tóc dài thì càng tốt Tại vì tóc dài cảm giác được người ta dịu dàng có nha nhưng mà người ta quấn lên nha kiệm lời một chút mấy bạn trẻ bây giờ như là ca sĩ nữa người ta thí dụ như đi hát là mặt hay là loài cái cái ngực chút gì người ta thích xăm đây miếng hay là xăm đây miếng xăm đây miếng hay chỗ này ca sĩ sao? mà dạ em phải thông cảm cho người ta ví dụ như bạn ấy hát xong em đón mãi, ok em khoác cho bạn một cái áo chỉnh chu lái xe chở đi ăn đi ra đường mà nhiều thằng nhìn mình cũng thấy khó chịu ờ vậy là cũng anh ấy cũng có gãn gãn em thích mẫu người phụ nữ mà kiệm lời đúng không mi à em đừng nói gì hết em hãy hát đi em đứng ngay vị trí nè gần hơn gần hơn nè đó vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ Quần quanh bao năm không buông mặt hồ Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ duy mình thơ em thơ rất thơ Và anh nâng niu em như đóa hoa Còn em xem anh như trăng ngọc ngà từ gió như mây vàng mình phiêu du non ngàn dẫu trần gian bao la đến đâu nơi em là nhà ha, ha, ha, ha. khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu em mong lau mắt anh khổ ta yêu sai hay đúng còn thấy đâu là còn thương khi bóng qua rồi biến đâu sẽ đi tới nơi của ngày đó hết muôn sầu về em hát nữa đi nè Em hát nữa nè Hát bài nữa đi nè Bao ngày em ngóng trông Đã bao đêm dài lòng em ngóng trông Ở nơi ấy Phía xa xa chung mấy Bao lời em hát lên Trái tim em dành trao đến anh Người yêu hát hai cô gái đều có một giọng hát thiệt nó quyến rũ quá tường ơi thở đi hai đứa thở mỗi người lý tưởng của ca sĩ là gì nè một người tử tế biết suy nghĩ biết uh, quan tâm bạn gái nhiều theo em là tử tế là như thế nào gọi là tử tế khi mà bạn tán tỉnh mình hay là mình là người yêu thì tất nhiên bạn phải tự uh, tốt một xíu nhưng mà khi mà bạn tiếp xúc với bạn bè mình hay là với gia đình mình thì xem bạn đó có tử tế hay không á nhiều khi các bạn nữ chỉ thích mấy anh chàng trai quan tâm chăm sóc ngọt ngào với mình thôi mà quay qua với người xung quanh trớt quớt là không ta nói chuyện rất kiệm lời gom hai chữ thôi chỉ cần có được cái đó thôi là ổn nha được mà mẫu người lý tưởng tình đơn phương sao chỉ cần cao hơn em là được ừ em cao mét mấy em cao mét năm ba rồi cao hơn em là được mét năm ba rưỡi trong showbiz thì em thích ờ, cái hình tượng của chị Cano Chị Cano Chị Cano trời là bà chị mà vậy biết cano không hả chị cano là cặp bài trùng với lại quỳnh lập á sao thích ngộ vậy đấy còn cái tiêu chuẩn gì khác không chứ bên đây không có cano rồi đó không có cano rồi <laughs> còn cái gì khác nữa không dạ, thực ra thương em là được nói vậy thôi chứ cô bé cũng kén lắm đó chứ không phải đơn giản đâu nghe vậy chứ không phải vậy đâu nha cơm nha cười tủm tỉm cái gì nãy giờ nghe rõ không dạ rồi mình cảm thấy mình thích người như thế nào mẫu người lý tưởng của mình ra sao nếu một người dạng vậy biết suy nghĩ về gia đình một tí là được rồi cái thời khắc quan trọng trong mai bà mối sẽ mở cửa trái tim ra để cho các em có thêm một cái cơ hội nữa tương tác trực tiếp rồi mình mới đưa ra quyết định hai ba mở, mở cửa. cửa trái tim cảm xúc như thế nào mời tiên khi mà nhìn mở cánh cửa ra thì à, ánh mắt của em nhìn vô bàn áo trắng tiên tại vì bạn là ghế đỏ áo hồng cưng ơi à áo hồng mắt cưng có vấn đề rồi áo hồng choáng rồi là vì à, cùng là ghế đỏ với lại ngay từ trong tư tưởng của em thì em vẫn xác định rồi thì thấy bạn dễ thương ừ. dạ. nguyên dạ. nhận xét cảm nhận đầu tiên như thế nào về nhau dạ thấy hai bạn rất là dễ thương ạ à. ừ. mignon ừ. Dạ mới đá lông nheo với bạn nào vậy đâu có đâu chị em có đá ai đâu mà hiện giờ đang rụng đang rụng ràng không có có xúc động không dạ có thì tim đập tim đập hơi nhanh có hướng về một cái người nào cụ thể chưa hay là còn hoang mang chưa chị đang hoang mang lắm đang hoang mang dạ đúng rồi à, em đang hoang mang đang hoang chưa biết mang. chọn ai luôn bây giờ tới đàn gái nè ấn tượng đầu tiên về bạn à, ghế đỏ thì à, nhìn bạn hơi rụt rè dạ à, bạn ghế xanh thì em thấy uh, nhìn bạn hiền hết rồi ạ à? không tới riêng cưng ấy dạ 10 điểm 10 điểm cho ai vậy chị hả chị hả dạ không vậy. đây hả wow cười cười phải Thang cười. xí để hỏi lại nè nhiều khi người ta nói chuyện cục lũng á 10 điểm trên mức thang điểm bao nhiêu nè thang điểm 11 10 trên 11 Ngộ ha à. Anh Tiên là bao nhiêu điểm? Trên thang điểm 11 Mình thẳng thắng cục sút ngắn gọn đi em Dạ 9 điểm 9 điểm 9 Cũng xích xào dữ ha Xích xào á Xích xào á Chủ động đi các em Cơ hội không có đến nhiều đâu Mình phải hỏi cho kỹ mình mới tìm hiểu được thông tin Em ăn cơm chưa? à, cũng được cũng được sao giống cục xúc giống bên này bắt đầu thấy đường tình yêu đi qua đường bao tử anh ơi thấy thấy có dĩa sushi à người ta rất là tinh tế à. có, có dĩa sushi mà hỏi ăn cơm chưa sao hỏi thẳng ăn sushi chưa đi trả lời đi cưng à dạ chưa sao nữa chút nữa ăn sushi nha <laughs> sushi của người ta đem theo mà như cái này đem tới là để cho anh ăn á đâu giờ đem vô luôn cho rồi đi ăn mà à, anh ăn đi à, à. là cái này em chuẩn bị hả đúng rồi em chuẩn bị á vậy anh ăn ít rồi để anh cảm ơn nha là cái này là em chủ động để mà làm cho anh ghế đỏ ăn hay là tại anh xin ăn quá rồi em đem qua cho thì em chuẩn bị xong rồi ai ăn thì ăn ai ăn thì ăn ai ăn ăn đi rồi bây giờ tới em hỏi nè mà giờ em hỏi anh ghế xanh này ghế đỏ nè em ờ, cũng không biết hỏi gì chưa nếu mà em chưa hỏi thì thôi cho anh tặng cái này lại cho em chủ động đi đàn ông Ôi trời. em đợi em đợi em nhận sushi em phải trả lại chứ dạ rồi em cảm ơn anh oh. cái này anh không có nói là em mập giống heo đâu tại thấy nó dễ thương nên là tặng cho em thôi dạ em cảm ơn anh nhiều cái thằng bé Tiên này lúc nãy chưa mở cửa trái tim mình thấy nói chuyện cũng lãng mạn cũng được lắm sao mở cửa ra nói chuyện sao nó trớt mướt gì trời. Ủa đòi lại luôn hả? Không Ủa em em anh gói lại cho dạ, dạ, em. Dạ. À. Rồi để đây. Rồi nói gì nữa, nói nhiêu đó thôi hả? Mới tới đó thôi để ờ, suy nghĩ ờ, thêm. Ờ, thôi mệt quá dẹp hàng này. Em văn phòng mình phải thể hiện đúng á. Ờ nay mình có hai món quà tặng cho mọi bạn một mà lên rồi ủi cảm ơn anh ủi chưa chưa anh chưa chưa ủi ok cảm ơn bạn nói gì đi nói xong rồi chị nói gì đâu Kêu đây người ta tặng quà cho em nè người ta tặng cho em cuốn sách nè là cái người này tặng không? nè em lại em nói gì đi à, nói gì đi rùng quá không nói gì chị không phải nói chứ phải nói chứ bây giờ là thẳng mặt nè chứ không nói dạ. gì nhiều hết đó anh mở một trang đi mở một trang đi đó là lời em muốn nói với anh mẹ nói con trai không không phải trắng tay ít ra con còn có mặt để về nhà là sao em cũng hiểu chị ơi gia chương trình em không dạ. bao giờ trắng tay ừ. ít ra hồi em, em về, về nhà, nhà gặp còn mẹ có cái gì đó em hốt về dạ. nhà hiểu không? cho mẹ nữa dạ. người ta hơi phong thủy một chút có nghĩa là một cái sự đó em cũng sợ mở ra trúng câu nào đọc câu đó là ý nghĩa của nó là như vậy đúng không em gái dạ em xin lỗi cảm ơn em nha em xin lỗi cái gì em xin lỗi để làm anh ờ, <laughs> ăn ta là bằng tí ăn ta là bằng ăn ta là bằng là lại cục xúc thực ra đây một là một cuốn sách rất là đáng yêu có một số cái câu mà làm cho mình có thêm động lực chị hỏi em nè lần này muốn yêu đơn phương hay là muốn tỏ tình trước hay là muốn để người ta tỏ tình mình em muốn tìm hiểu từ hai phía em muốn ai là người chủ động cả hai hai đứa chủ động đi Như dạ, chị cho nắm tay coi đạt qua đây qua đây không hả hai bạn nắm tay nhau rồi chủ động đi chờ chị chưa tìm hiểu chưa tìm không, hiểu bây nắm giờ là tay cảm xúc truyền cảm xúc cảm xúc phải có dòng điện mạnh mẽ lên em rồi nhìn vô mắt nhìn vô mắt nói cảm xúc tay bạn hơi lạnh chị ơi lạnh nhìn nhìn bạn đi 30 giây nhìn nhau rồi nói gì đó nói hỏi thăm thôi mình về chỗ đây tí mình bấm nút sau nha ok bây giờ mình lãng mạn hơn nè à, nhẹ nhàng romantic hơn, á chị romantic hơn nè một bên là diễn viên một bên là ca sĩ nè anh ăn miếng này có tương ớt rồi sao nè một cái sự tử tế cái miếng này cũng có tương ớt mà nhiều hơn tại à. em biết em thích à. tương ớt thấy chưa ồ anh suối vậy đó để có gì hai đứa đau bụng chung người ta tự làm bậy bạ ờ à, rồi nắm tay anh để khoan để nuốt là anh chưa nuốt mà thì người ta vừa nắm tay nhìn nhau nhai <laughs> nghẹn sao chị Trời nắm tay nhìn nhau ăn đúng rồi ăn sushi ờ, nhìn nhau 30 giây đi mình mới nói chuyện được ờ à, nắm tay còn hơi vụng về ha em có cần có một người chở em đi hát không um, cần anh từng chạy grab anh biết đường giỏi lắm duyên dáng quá trời ví dụ như em hát uh, về trễ mà mệt quá em muốn uh, có anh ngay lúc đó thì anh có uh, có xuất hiện ngay được không anh tin tiên nhưng mà anh không phải là tiên ừ, không xuất hiện ngay được đâu nhưng mà anh sẽ cố gắng xuất hiện nhanh nhất có thể cho ờ. anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy đủ rồi Đừng nói chi em ơi, Tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Xin quý vị khán giả cho một tràng pháo tay để chúng ta đến với khoảnh khắc quan trọng nhất của ngày hôm nay. Khoảnh khắc quyết định. 5 4 3 2 và một, một. hết giờ em thấy em là một người hơi kỹ về cái chuyện sạch sẽ mối tình đầu người ta kêu hay là mối tình khó quên sâu đậm nhất và làm em nhớ tới giờ chuyện tình yêu của em hơi nhạt một xíu em ăn cơm chưa dạ 10 điểm em cũng hơi hoang mang một người tử tế cố gắng xuất hiện nhanh nhất có thể nhà trai của tôi có bên cúp điện cúp điện à, hai bên nhà trai và gái cũng đã nhìn thấy rồi chúng ta có một đôi thành công đó là cặp đôi ngồi ở ghế màu đỏ yeah. trước tiên nắm tay nhau cảm xúc của em hiện tại như thế nào vui khi mà bạn ấy cũng bấm nút lại dạ yeah. tại sao em không ờ, không quyết định bấm nút à, bởi vì thứ nhất là em mến mà nói nhưng mà chứa tình cảm nên là không muốn bấm nút nói một từ cục xúc đi cho nó xả ra nè tôn trọng tôn trọng cái đó từ quá nghiêm túc mà đâu có gì đâu cục chút em trưởng thành rồi đó vậy thì em sẽ nói từ khác ừ. được tồi được tồi <laughs> câu đó mới đúng là em đó người ta đã rõ ràng như vậy rồi mà thiệt tình và bây giờ thì chúng ta quay lại với cặp đôi đã thành công trong ngày hôm nay Nắm tay đi các bạn và hãy tặng nhau một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta về chung một đội Wow Tiên, chủ động lên em Anh... Uh, anh Hùng ngày má em nha Em chuẩn bị nha Em chuẩn bị, ta báo rồi đó, tử tế lắm Thôi nếu mà hồi hộp quá thì nhắm mắt lại đi Lẹ lẹ đi anh Dễ thương chào các bạn, bây giờ là những cái giây phút cuối cùng rồi Bây giờ cũng là 11 giờ rồi, tụi mình cũng vừa mới vừa kết thúc xong ở ờ, chương trình là ghép đôi thần tách cho hai cặp đôi Tuy nhiên thì hôm nay chỉ có một cặp đôi uh, thành thôi Nhưng mà các bạn rất là dễ thương luôn, toàn là những trai xinh gái đẹp thôi Bây giờ thì mình sẽ uh, cùng nhanh tìm hiểu một chút xíu về cảm xúc của các bạn sau khi mình xuống sân khấu nhé Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm cặp đôi đã vừa mới thành ngay từ lúc nãy Đây Hello, xin chào cô gái vừa rồi có vui không dạ rất là vui cảm xúc sao nè giờ còn cảm thấy lân lân không à, cũng kiểu hồi hộp thì điểm mạnh của em em làm được mấy cái liên quan tới nghệ thuật một chút còn à, về điểm yếu của em thì à, em thấy em là một người hơi kỹ về cái chuyện sạch sẽ sở trường của em là hát rồi đó. hát rồi anh biết mà ngoài ra thì em còn à, nấu ăn cũng em cũng hay à, sạch sẽ gọn gàng một người tử tế biết suy nghĩ biết uh, quan tâm bạn gái nhiều ví dụ như bạn ấy hát xong em đón bạn ok em khoác cho bạn một cái áo chỉnh chu lái xe chở đi ăn đi ra đường mà nhiều thằng nhìn mình cũng thấy khó chịu cái lúc mà bấm thì thấy sao um, lúc bấm là rất là hồi hộp đúng không ạ mai mốt về có người chở đi hát thì không biết là bạn bạn có chở đi thiệt hay không á à, dạ đâu rồi bạn trai đâu rồi bạn trai đâu rồi bạn đi đâu mất tiền rồi ta ờ, okay. à, đứng bên cạnh rồi bắt đầu rồi bưng được cô búp bê về nhà vui quá trời cái gì Dạ, cảm xúc là vui với hạnh phúc. Ăn sushi thì ngon, có tương ớt ngon. sushi của em đâu. Dạ, à, không sushi. ăn sushi của bạn đâu nha. Không. Mai mốt về nấu món gì nữa không? Nói chung là em biết nấu hết nên là bạn muốn ăn món gì thì em sẽ nấu nó. Dạ. Ăn rồi thì chở người ta đi làm. Dạ. Dạ. đầu em em em khi mà em nghe anh chưa thấy anh thì em nghĩ gì về anh em nghĩ thì uh, anh cũng có những cái uh, ưu điểm giống như em có những cái sở thích hay là những cái uh, giống em anh cũng vậy với lại cái lúc mà em em hát á lúc em hát là anh thấy rất là thích cái giọng hát của em thì uh, cái lúc mình chưa chưa bấm chưa mở màn ra ừ. thì anh có ý định là chọn ai chưa thì lúc đó anh cũng xác định sẵn là chắc là à, nếu mà chọn thì sẽ chọn em ghế màu đỏ vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ quần quanh bao năm không buông mặt hồ thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ duyên mình thơ em thơ rất thơ và anh nâng niu em như đóa hoa còn em xem anh như trăng ngọc ngà khi mà nhìn mở cánh cửa ra thì à, ánh mắt của em nhìn vào bạn áo trắng đầu tiên tại vì bạn là ghế đỏ áo hồng cưng ơi à áo hồng mắt cưng có vấn đề rồi áo hồng choáng rồi là vì à, cùng là ghế đỏ với lại ngay từ trong tư tưởng của em thì em vẫn xác định rồi thì thấy bạn dễ thương ừ. dạ.